Cây mằng ri Từ xa xưa, cây mằng ri được biết đến là một loại thuốc nam quý hiếm được sử dụng để điều trị các bệnh về gan, đặc biệt là bệnh gan do rượu. Ngoài ra, cây mằng ri còn có tác dụng hỗ trợ điều trị nhiều bệnh khác nhau đặc biệt là những bệnh mãn tính đang trở nên phổ biến nhất trong cuộc sống hàng ngày. Tên gọi khác của cây màng ghi là màng ghi tía, màng ghi tím, mùng ri, cây hoa tím, màng màng hoa trắng. Tên khoa học của loài màng ri hoa tím là Leome chelidoni thuộc họ màng màng. Cây màng ghi co thường có hai loại, màng ri hoa trắng và màng ri hoa tím là một loại cây thảo sống hàng năm. Lá hình giải hẹp, thường một cuốn từ thân cho ra ba lá chét. Viền lá ít lông hơn thân. Thân rễ ngắn, rễ củ hình trụ dài xếp thành chùm. Cây cho hoa quanh năm và quả thường dài màu xanh tía. Quả nang dài, dạng hạt cả, dạng quả cải. Mở thành hai van, hạt hình thận cây có đặc điểm màu hoa khác nhau như ờ, hoa màu vàng, hoa màu trắng, hoa màu tím. Nhưng cây dùng để làm thuốc phổ biến nhiều nhất là cây cho ra hoa màu tím. Mọc ở các vùng khí hậu nhiệt đới xuất hiện ở các nước như Indonesia, Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ. Khu vực phân bố ở nước ta là cây thường mọc ở đồng bằng, nhất là những vùng đất thấp Cây phân bố và mọc ở hầu hết các tỉnh thành từ Bắc chí Nam. Mùi vị cây thì toàn cây có vị đắng, tính mát. Và các bộ phận được dùng thì toàn cây gồm thân, lá và hạt, rễ đều được dùng làm thuốc. Cây thu hái dùng quanh năm, có thể dùng tươi hoặc dùng khô đều được. Thường người dân hay dùng tươi hơn. Cây mọc hoang thường được thu hái về nấu canh hoặc chế biến thành thuốc nhiều nơi dùng lá hay hoa làm thuốc hỗ trợ điều trị đau đầu, cảm cúm, tiêu độc, viêm mũi, các bệnh phổ biến ngoài da như bong gân, chày da. Người Trung Quốc và người Ấn Độ thường dùng cây màng ghi làm thuốc hỗ trợ điều trị dung và bệnh về gan như sơ gan, viêm gan B, gan nhiễm mỡ, thậm chí dùng cho người viêm gan B mãn tính. Công dụng và cách dùng màng ghi hoa tím Màng ri hoa tím có vị cay, tính ấm, không độc, thường được dùng làm thuốc hỗ trợ điều trị như viêm mũi, xoang lâu năm, nhỏ vào tai và giọt khi bị đau tai, viêm tai, hỗ trợ điều trị ờ, sơ gan, men gan, các chứng bệnh về gan, hỗ trợ điều trị bệnh đau nhức đầu, giải độc, hỗ trợ điều trị nấc cục và rắn cắn. Người hay bị chóng mặt, da xanh mệt mỏi, bệnh thân thể bị vàng hay chảy máu cam, nôn ra máu, sưng đau khớp xương, thường dùng làm thuốc trị lợi tiểu, giảm đau, hạ sốt. Bài thuốc từ cây mần ri là mần ri hoa tím, được cho là có tác dụng trị viêm cầu thận mãn tính. Cách dùng là dùng 40g cây khô, hãm nước uống hàng ngày. Lấy 15 g rễ cây để tươi, rửa sạch, giả nát, hỗ trợ điều trị bệnh ho hen lâu ngày và vết rắn độc cắn. Bài thuốc chữa lao hạch là dùng 15 15 g cây mằng ghi, hà khô thảo 12 g, cam thảo 4 g, sắc với 1 lít nước uống ngày hai lần trong ngày. Bài thuốc chữa viêm gan, sơ gan, gan nhiễm mỡ thì dùng 50g cây mần ghi 30g diệp hạ châu 6g cây mật nhân sắc với 1,5 lít nước cô lại còn 1 lít chia làm hai lần uống trong ngày hoặc là dùng mần ghi 100g thù lù 70g diệp hạ châu 50g sắc với 2 lít nước dùng uống hàng ngày chữa đi tiểu khó và thận yếu dùng bán chi liên 10g mần ghi 7g dùng với 500ml nước uống vào buổi sáng sẽ thấy công dụng cây màng ghi là loại cây rất quý để điều trị hiệu quả từ cây thuốc này cách tốt nhất là bạn nên tham khảo thêm ý kiến của các lương y chúc các bạn sớm khỏi bệnh